ở đây nha những ai dân chơi biết nghe phát biết nhà này nhạc gì luôn là dạ, dân chơi mấy đứa về học kỹ nhớ kỹ mấy bài không la cà quan xa nghe chưa quan xa nghe chưa dạ ok ok thầy bọn em đã nhớ kỹ rồi đi luôn về không có lang thang không có lang thang từ lúc các em chăm ngoan ít có đánh nhau lung tung tôi đây cũng vui mừng ghê cũng vui mừng ghê ngày trước chúng em hư thân mới thích mấy vung tay chân nhưng nay đâu còn trẻ trâu từ ngày anh tôi với chị ông cũng có tí thân thiết thấy nó khác xưa lắm ông nga trà bu cho anh tôi ngày xưa vốn chỉ rất đầu gấu lão nhau cái là lão đập ngay Ông anh kia muốn gì, tại sao đứng chắn giữa đường Hai chúng mày đứng đây cho tao Đứng đây cho tao Bố đã đứng bố rình Mãi mới thấy chúng mày Giờ hai đứa mày sẽ biết tay tao ờ, ờ, ờ Có lẽ hơi sai sai, sai, sai. Nhầm lẫn đúng không anh dài anh dài Giờ này có quen gì nhau Có quen gì đâu Chắc chắn tao không sai Vậy áp lý theo me why Ông ơi ông này là ai Lũ chúng mày nghe kỹ đây mấy năm đợt vừa rồi thằng xuân dích hơi tinh vi đấm tao hơi nhiều giờ bú cay thế nên tìm bọn mày để ăn đấm thay cho xuân dích anh trai mày về bảo thằng anh mày là liệu hồn đấy về anh Cứu với lúc nãy chúng em ăn đòn Lại đánh nhau sao Nó đâm nó tát nó phang em mà Chị ơi Dè. Dạ. Có đưa lúc nãy đâm em veo mồm rồi nó đi luôn Nó tinh vì vại linh hồn Dịch đến chỗ chúng nó dịch xem như nào Mình cứ đi chơi Mấy thứ đánh đâm cho nên dây kia nó thì cao kính dâm đeo như thằng đao người gây nhôm toàn xương nói chung trông nó như cô hồn à anh nhớ rồi đây chắc chắn nó chính là thằng ngày xưa hay đừng qua lớp tao trêu ghẹo bạn tao mày cứ nhớ mặt tao sẽ có ngày bố đây quay lại vì không đánh được thằng anh nó quay ra phang thằng em vậy tí nữa để em đấm nó nha ok nó Chính nó lúc nãy đâm em đây rồi Đúng anh ơi Nó vẫn cứ dám đứng ngay bên đường Mà sao Đứng đó với nó rất quen Anh à Đúng em ơi Nó đang nói chuyện với Huyền Chết Trình Trình Ồ oh, Chết Trình Trình Hình như nó tặng hoa sao cầm rừng anh Bọn mày cũng cùng ra với anh cho phía ta đông người Bọn em đứng đằng sau anh cứ yên tâm gây sự Vậy thì đi phải cha đến tận cùng Thật sự không ngờ Huyền đã có ngày người khác Giải thích lý do đừng để dích thành người ác Không cần nói nhiều mày cứ nhìn vào tao Đẹp trai lại ga lăng như này thì bảo sao Bước ra đằng kia ai cho mày lắm chuyện Bắt nạt em tao giờ lại tán tỉnh Huyền Chuyện ngày hôm nay anh Dích sẽ không để yên Thằng kia mày cứ đứng đấy chờ mà xem dịch ơi Tùng dịch ơi Để tôi nói cho Để tôi nói cho Vừa rồi bọn tôi trêu ông đây Chứ nó không có cắm rừng ông Là như thế nào Là như thế nào Thì là bản thân Ồ là bản thân Là định làm cho để ông tức Nó dỗi ông nên mới kêu tôi Sao Valentine mà cứ bơ bơ dỗi xong ông vẫn cứ thờ ơ Tôi tặng hoa để ông đứng xem Thấy sao biết sợ chưa nào Tôi và ông thì đã bao năm Đã chơi thân đến chục năm rồi Nghe đã biết tội chưa Phải như thế cho chưa tội nhảy? Chuyện như thế ư ừ. Chị mình ác ghê Vừa rồi tôi xem mà suýt khóc nghĩ mới yêu nhau đã vội xa giờ qua mây hôm đợi qua mây hôm tặng quà bù nhé quà bù luôn nào là giày quần son vai áo thích có bao nhiêu dịch mùa nào thôi không cần đâu đừng có tiêu hoang sắm bao nhiêu thứ có mà toang không sợ đâu mình lên shopee flash sale giá cực ngon lành mùa một hôm dùng suốt năm luôn Dịch mua luôn mấy đồ trong nhà coi như dịch hết tội nhà Rồi năm tới sẽ nhờ tặng quà